Ok, uh, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tuấn bóng đá cũng như Trịnh Tuấn soi kèo và fanpage uh, soi kèo Trịnh Tuấn. Uh, anh em nào mà xem chưa cho mình nút đăng ký kênh uh, cũng như follow trang fanpage thì anh em nghe vào luôn để lại cho mình uh, nút đăng ký kênh follow và cũng như liên hệ với mình trực tiếp uh, qua cái Facebook của mình. Đó là cái Facebook chính chủ và mình sẽ gửi cho anh em uh, hướng dẫn cho anh em cái đường link để tham gia nhóm và cái cách để chúng ta uh, chơi chung với mình đó và hiện tại thì có rất nhiều uh, những cái uh, kênh cũng như cái hội nhóm uh, lớn bị rất là nhiều kẻ xấu lợi dụng và giả mạo thì anh em nên cẩn thận uh, không nên tìm kiếm mình qua telegram tốt nhất là uh, tìm kiếm mình qua facebook đấy tìm kiếm tìm kiếm mình qua facebook là ok nhất đó và mình cũng đã uh, đăng uh, cái nhóm cũ đó giả mạo rồi anh em đấy thì cái nhốp cũ nó à, nó giả mạo và nó nó xóa cái tài khoản của mình và cái tài khoản hiện tại uh, kèo bóng trịnh tấn là à, là tài khoản giả mạo cho nên anh em không liên hệ với cái username kèo bóng trịnh tấn này nữa nha đó anh em thoát hết tất cả những cái hội nhóm uh, của kèo bóng trịnh tấn đó và anh em liên hệ qua facebook của mình để mình gửi cho anh em cái đường link vào uh, nhóm mình chuẩn nhất đó facebook của mình thì anh em có rồi đó ok nha thì à, quay trở lại cái trận đấu trong cái khu khổ ngoạn Anh thì còn một cái cặp đấu cũng rất là hay mà chúng ta không bỏ qua ở không thể đổ, bỏ qua đó là cái trận đấu uh, giữa Manchester United sẽ gặp Leicester City đó Manchester United vừa có trận hòa uh, rất là hay trước uh, Barca ở trong cái uh, ngày thi đấu mà Marcus Rashford thi đấu thăng hoa và phong độ cao của Marcus Rashford uh, đã ở thời điểm hiện tại đã đẩy cái vị trí của Man United rất là cao trên bảng xếp hạng trong khi đó Leicester City vừa trải qua à, những cái trận thắng rất hay à, và à, vượt xa cái nhóm cầm đèn đỏ và lên cái nhóm an toàn rồi liệu Leicester City có thắng được Manchester United hay không thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em để chúng ta có nhìn khách quan để chúng ta có thể vào kèo thì chúng ta đã biết ở thời điểm hiện tại thì ở cái vòng đấu trước thì Manchester United đã có cái chiến thắng thuyết phục 2-0 ở ngay chính trên sân của Leeds United đấy chiến thắng 2-0 trong cái khu khổ ngoại Anh đó và đối thủ mà ba ngày trước đó họ cũng có một cái chiến thắng trên chính sân nhà của mình luôn đó và cái thắng lợi này đã giúp uh, Manchester United chắc chắn ở cái vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng với 5 điểm nhiều hơn so với uh, đội xếp sau là Newcastle và đá hơn một trận và Manchester United đến với trận đấu này còn uh, có một cái sự hưng phấn rất lớn khi họ thi đấu sòng phẳng uh, trước Barca luôn ngay tại sân Nou Camp và trận đấu à, này họ cầm hòa 2-2 đó họ luôn liên tục bị dẫn trước nhưng đó, à, nhưng loại ngược dòng nhưng mà không à, à, cuối cùng là bị à, bác xa gỡ hòa à, bác xa gỡ hòa đấy thì rõ ràng à, phong độ như vậy thì rất có thể khả năng trận đấu này được thi đấu trên sân nhà nữa và với cái đà hưng phấn đó thì chắc chắn uh, Man United sẽ đá một cái trận đấu uh, đôi công mãn nhãn với Leicester City uh, trong cái bối cảnh mà Leicester City cũng vừa mới có trận thắng tưng bừng 4-1 trước Tottenham và trong 3 trận gần nhất thì họ cũng đang à, thi đấu rất là hay đấy nếu như mà hai đội gặp nhau này mình thấy hai đội đang có cái hàng công và có lối đá à, nó không phải là cái lối đá tử thủ thì cái lối đá đôi công hấp dẫn thì chắc chắn mình chơi cái kèo tài nó sẽ an toàn hơn so với chơi cái kèo xỉu đúng không anh em đó đối với Leicester City thì đến với chuyến làm khách này thì đó là một sự tin tự tin rất lớn khi trước đó họ cũng đã vùi dập Tottenham Đấy, và trả trả nợ ở ờ, cái món nợ thua 62 trong trận lượt đi đó và cũng là cái vòng đấu thứ ba liên tiếp đó liên tiếp uh, Leicester City không thua và anh em còn nhớ là trước đó thì họ cũng uh, đã cầm chân đối thủ đang có phong độ cao Brighton và đánh bại Aston Villa ngay trên sân của Aston Villa luôn đó, lội ngược dòng với tỷ số 4-2 đó và hai trận thắng vừa qua cực kỳ quan trọng uh, bằng chứng là họ đã À, tạo ra một cái khoảng cách an toàn à, trên à, cái nhóm cầm đèn đỏ và cụ thể hơn à, cụ thể hơn là hơn nhóm này 6 điểm đấy à, lúc trước anh em thấy Leicester City nó ngụp lặn dưới bảng xếp hạng này bây giờ vượt lên rồi đó và cái bất lợi duy nhất của Manchester United ở thời điểm hiện tại đó là vừa thi đấu à, trong cái trận đá cúp C2 mà thôi còn lại thì à, nó đều ok hết nha đều ok hết bước vào trận đấu này thì nói chung là đầy đủ à, những cái binh hùng tướng mạnh hết đó à, với Marcus Rashford này ờ, Fernandes nè Weros nè Ganacho ở ngoài ra còn có Martial à, ờ, với à, Fletch và Marcel à, Sabi à, Sabitzer thì à, xoay tua anh em à, xoay tua lực lượng Casemiro à, vừa trở lại thì xoay tour và hay hay là trận đấu này cho Martinez đá cặp với Harry Maguire hoặc là à, Varane thì nói chung là cái lực lượng dự bị cũng khá là chất lượng ở với uh, Harry Maguire thì thì trong trận gần đây thì đá cũng tương đối rồi tương đối rồi còn cái lo nhất là cái bộ đôi này thôi nè à, cái sự kết hợp bộ đôi này thôi nếu mà không ổn á, thì cho Casemiro vào ở sau hiệp 2 cho Casemiro vào hoặc là à, nếu mà Casemiro vào đầu đầu trận ấy thì à, cái tỷ số nó ăn bài mùa tháng trước trong hiệp 1 ấy thì khả năng hiệp 2 số 15 ra sân ở thay Casemiro vào nói chung là sẽ có những cái xây tua để cho các cầu thủ à, đỡ mệt hơn đó cái bất lợi là vừa đá à, ở cúp C2 xong nhưng mà không sao đó, nhưng mà không sao bởi vì cái lực lượng của MU lúc này à, nói chung là cũng tương đối dày để ngoài ra thì còn có sự trở lại của Anthony Martial này Anthony này Scott McTominay nè đó, bình phục chấn hứa rồi à uh, Casemiro bị treo giò anh em đấy bị treo giò ở trận đấu này thì thì uh, cho hai ông này kết hợp đi cũng tạm được thôi đó mấy trận đầu thì đá chưa ổn nhưng mà những trận gần đây thì đá cũng được rồi đó quan trọng là cái hàng công Ờ, với à, sự thăng hoa của Marcus Rashford và Fernandes thì rõ ràng cái trận đấu này à, chúng ta rất dễ chơi đó còn lại những cái kèo à, cái kèo à, góc và thẻ thì anh em thấy rồi đó trong à, 6 8 trận gần đây của MU đều đi về kèo tài đó và 5 trên 6 trận gần đây thì hai thằng này đều đâm nhau đó cho nên anh em có thể chơi kèo cả hai đội đều ghi bàn trong cái trận đấu này cũng được đó à, còn lại thì thì thì ờ, các kèo gốc ấy thì ờ, hai đội này đá gốc rất là nhiều nha đá gốc rất là nhiều đặc biệt là Leicester City nên biết rồi nó kèo này anh em có thể chơi cái kèo tài gốc cũng thấy khá là ổn à, còn kèo gốc thẻ hoặc là kèo phụ thì mình sẽ cập nhật sau ở gần tới giờ lăng cập nhật vào trong nhóm còn quan trọng là cái kèo chính đấy cái kèo chính ở thì điểm hiện tại thì nhà cái đang để cho mức Manchester United chấp 3 phần tư và đang có dấu hiệu tăng lên mới đầu là chấp có nửa trái thôi anh em nhưng mà dần dần à, gần tới giờ lăng nó tăng lên cái mức à, chấp à, 3 phần tư và đang tăng lên chấp một trái luôn ở trong khi đó cái tỷ lệ tài xỉu là từ hai trái rưỡi đang nâng lên hai trái 75 và đang lên nâng lên mức 3 hòa luôn chứng tỏ khả năng cái trận đấu này sẽ bùng nổ bàn thắng cùng với cái lối đá phóng khoáng của hai bên thì khả năng à, cái vòng cái trận đấu này à, cái việc tài đi về sẽ ok hơn so với anh em nằm xỉu đó và đặc biệt ấy là Leicester City cái hàng thủ nó không thực sự tốt hàng công đá thì ok nha cái hàng thủ nó không ổn định nó bằng chứng là à, trận nào nó quy được thủng lưới chân á và nó hàng công nó đá rất là tốt cho nên cái trận đấu này thì rất là dễ đi về cái vị tầm khoảng tỷ số 21 ở 21 hoặc là 31 cho Manchester United là mình thấy cũng khá là ok hoặc là 32 đó à, với à, cái tỷ lệ kèo chấp 3 phần tư thì chúng ta có thể vào 3 phần tư hoặc là trừ một luôn cũng được còn anh em thấy là chấp một cao để em đợi kèo hạ à, trong trang nó có nhiều cái tỷ lệ anh em chấp ba phần tư chấp một các thứ đó thì nếu mà anh em muốn chơi cái kèo chấp một thì anh em đợi hạ xuống còn ba phần tư thì anh em vào cho nó nó ok đó còn tài xỉu thì mình thiên về kèo tài nhưng à, nhưng đợi vào trận xem đá như nào chúng ta hãy chơi và mình kết hợp đánh rung luôn mình đảm bảo cái trận đấu này anh em đánh rung thì anh em sẽ à, an toàn và cũng như anh em có thể về bờ cái trận đấu này à, nếu anh em không chơi cái kèo chấp ở mình thì à, mình chơi mình kết hợp đánh rung á cho dù mình gãy một mã thì à, anh em à, chơi chúng mình ấy hoặc là mình thì cũng vẫn lãi thôi anh em còn anh em xem video anh em báo ngoài thì chắc chắn rồi à, sẽ có những trận đấu được những có trận những có trận mất chắc chắn anh em chơi theo kiểu anh em sẽ có những trận gãy những trận mất à, sẽ không đảm bảo thắng 100% nhưng khi chơi chung với mình á chơi chung à, hội với mình ấy thì à, nhiều mã thắng hơn nhiều mã gãy thì anh em có lãi mình không tính trên một trận đấu anh em đó không tính trên một trận đấu mà mình tính trong một đêm trong một đêm mình chơi rất là nhiều mã trong một ngày mình chơi mười mấy hai chục mã để một đêm có thể chơi để tầm khoảng ba ba bốn chục mã là chuyện bình thường đó và tổng kết lại uh, chúng ta thắng nhiều thì chúng ta lãi thôi đó, ok nha đó đó là những cái video phân tích và nhận định về cái cặp đấu giữa Man United và Leicester City của mình à, với những cái điểm mạnh điểm yếu của đôi bên à, thì à, hy vọng anh em có thể chọn ra à, lựa chọn cho mình à, một cái kèo hợp lý còn anh em à, muốn chơi chủ động hơn đợi vào trận xem nó đá như thế nào thế trận ra sao đấy, có đội hình à, như thế nào và tỷ lệ kèo biến động như thế nào hoặc là anh em chơi góc chơi thẻ hoặc là chơi gung gì đó thì cứ liên hệ qua facebook của mình đó mình sẽ hướng dẫn cho anh em và à, cho anh em à, tham gia chơi chung đó vậy thôi còn ở thời điểm hiện tại thì anh em chỉ việc liên hệ qua à, cái Facebook của mình mình sẽ gửi link cho anh em đó tránh tìm kiếm qua cái à, Telegram này nha tránh tìm kiếm ra Telegram này và hội nhóm này là đã không còn hoạt động nữa đó thì anh em nào mà đang nằm trong đây em thoát hết thoát hết và và report cái này dùm giúp mình nha đó, report cái này giúp mình đó để à, tạo cái môi trường trong sạch cho anh em Ok video phân tích và nhận định trận đấu giữa Man United và Leicester City của mình xin được kết thúc tại đây và xem xong anh em nhớ để lại cho mình cái bình luận ở bên dưới à, Man United có thắng được Leicester City hay không hay là à, một cái trận đấu à, mãn nhãn tư bường bằng thắng hay là một cái trận đấu à, nhạt nhòa đó, anh em bình luận ở bên dưới để lại quan điểm cá nhân của anh em à, để mình có động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn ngoài ra trong cái ngày thi đấu này thì cũng còn rất là nhiều cái cặp đấu hay à, trong khuôn khổ ngoại Anh ví dụ Tottenham này sẽ gặp West Ham này đấy trong khuôn khổ La Liga Real Madrid vân vân đó rồi à, Bundesliga thì có rất nhiều trận đấu hay ở giải Ý anh em đó thì anh em nào muốn chơi chúng mình thì liên hệ qua Facebook mình đó mình sẽ lên cái xiên hoặc là à, mình lên đầy đủ mã kèo này cho anh em tham khảo ok video của mình xin được kết thúc tại đây hẹn gặp lại anh em vào những video sau đừng quên để lại nút đăng ký kênh ấn chuông thông báo à, để được nhận được những cái video mới nhất trên những cái kênh đó là trình tướng bóng đá trình tướng bóng đá vip và cũng như trình tướng soi kèo ok xin chào và hẹn gặp lại anh em